Ờ, khi bóc ra là sẽ ăn được cây là cây ờ, nhà mình ờ, tự trồng lớn lên và phát triển được khoảng